Hi, xin chào các bạn trong video này thì à, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái uh, cách đăng ký cái tài khoản AppLovin nếu mà các bạn uh, nào đã theo dõi cái kênh Cook Media thì um, trước đây mình đã có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn về cái cách tạo một cái tài khoản AppLovin và xác minh đăng ký thì um, AppLovin hiện tại nó đã thay đổi và nó cập nhật rất là nhiều à, nó không còn sử dụng cái số điện thoại để verify nữa thì hôm nay các bạn theo dõi cái video của mình để các bạn sẽ xem cái cách mình đăng ký cái tài khoản Uplovin như thế nào một cách nhanh nhất à, bây giờ các bạn um, vào um, Google và các bạn search lọ Uplovin uh, ờ, để các bạn mở ra một cái um, trang uh, uh, home của Uplovin rồi sau đó là các bạn kéo xuống dưới và các bạn chọn um, cho mình là cái logo cái app loving như thế này này ha đây Ờ, các bạn click vào và mở ra <clears throat> Rồi, thì trong cái um, trang home của app AppLovin các bạn chọn sign up để đăng ký một tài khoản mới. Thì trong cái phần là đăng ký tài khoản mới này thì full name thì các bạn gõ cho mình là cái tên đầy đủ của các bạn ha. À, có thể tên chính xác ở trên uh, uh, chính chủ của mình được ha rồi sau đó là bạn nhập uh, email vào uh, cái company thì các bạn um, có thể đăng ký cái tên uh, developer name của mình hoặc là một cái brand nào đấy của các bạn ha uh, website thì um, các bạn có thể là gọi một cái website ảo gì đấy vào ở trong cái phần này cũng được ví dụ như mình gọi là uh, mybcstudio.com đấy trong phần my, uh, my location thì các bạn điền vào là location Việt Nam của mình ha um, set up password thì các bạn uh, set up cái password uh, nào đó cho nó cao rồi thì các bạn có thể là chọn uh, friend hoặc là chọn uh, platform social ha rồi sau đó các bạn click uh, tôi không phải là người máy uh, trong phần này thì các bạn um, tích sẽ hết tất cả những cái um, hình ảnh này để xác minh um, ok rồi sau đó các bạn chọn create account các bạn à, lưu password cũng được hoặc không được rồi ok trong phần này thì các bạn sẽ nhớ là vào trong cái email của mình để check lại cái mail để nhận cái mã code để verify Ở trong phần này mình sẽ copy cái um, à, mã code nó gửi về email và mình dán vào đây và mình click vào verify xác minh là nào rồi ok à, mình chọn verify nhé rồi ờ, sau khi verify đã xong thì ờ, đến bước này là bước ờ, xác minh hai lớp à, thường thì trước kia nó xác minh bằng số điện thoại nhưng mà đây giờ là xác minh bằng à, à, authentication app này thì bây giờ các bạn à, tạo ra một cái file test nha à, các bạn lưu lại cái mã code này trước đã cái mã code này khá là quan trọng sau này các bạn à, nhớ nhận cái cái cái code auth này về này thì bây giờ các bạn lên trên uh, Google đó các bạn mở Google lên uh, các bạn search là uh, ờ, 2FA 2FA line ha 2FA line và các bạn uh, tích tròn với cái domain là 2FA.line này nè đấy thì cái đây cái site này thì thay vì các bạn uh, sử dụng một cái app authent uh, của Google ở trên điện thoại nhưng mà mình có thể là sử dụng cái này cho nó nhanh rồi các bạn dán cái mã code này vào các bạn chọn submit và các bạn copy những cái số phía đuôi cuối sau rồi các bạn dán vào ha đấy dán vào đây để phải về cost và arti rồi các bạn nhớ backup cái à, mã code này à, vào luôn để sau này mình có thể là phục hồi lại tài khoản cho nó dễ dàng ha đó, các bạn à, Ctrl V ở đây ha rồi xong rồi thì các bạn chọn là continue to dashboard Ok vậy là đấy thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn từng bước để đăng ký xong một cái tài khoản app login mà không cần uh, sử dụng một cái điện thoại để verify thì bây giờ các bạn um, uh, theo từng từ các bạn tạo ra một cái unit gọi là đơn vị quảng cáo ha chọn Android rồi chọn um, cái package name này rồi sau đó chọn Chris ha rồi các bạn chọn continue rồi continue cứ tiếp tục ờ, chọn continue ha thì cái phần tạo unit này thì ờ, nó hơi dài dòng một xíu nhưng mà các bạn cứ chọn continue và complete là xong đấy thì như vậy là mình đã đăng ký xong cái tài khoản Uplovin à, hy vọng các bạn sẽ hữu ích trong cái video này các bạn nhớ đăng ký kênh Cook Media và um, đón chờ những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn à, chào tạm biệt các bạn